nhân quả báo ứng. Vì sao người tặng tượng Phật, xây dựng chùa lại bị đọa địa ngục? Người xưa có câu, tích thiện trì gia, tất hữu dư khánh. Tích bất thiện trì gia, tất hữu dư ương. Có nghĩa là nhà tích chứa điều thiện ắt sẽ có niềm vui, nhà tích chứa điều ác ắt sẽ có tai ương. Đúng là quả báo thiện ác như hình với bóng. Họa phúc vô môn duy nhân tự triệu. Họa và phúc của con người đều là do bản thân mình tự gây ra. Đây thực sự là cách đối nhân xử thế chính thường trong cuộc sống. Hơn nữa, còn là quy luật nhân quả mà thiên thượng truyền cho thế nhân. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống đón xem những câu chuyện nhân quả dưới đây, qua đó giúp bạn hiểu rõ hơn về quy luật nhân quả báo ứng Vào thời Tây Ngụy, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra ở chùa Sùng Trân tại thành phố Lạc Dương. Khi đó, nhà sư Huệ Ninh trong chùa đã qua đời, thế nhưng sau 7 ngày lại sống lại. Mọi người khá ngạc nhiên, Huệ Ninh nói với họ. Diêm Vương gia phát hiện ra rằng đã sai tên trong quá trình kiểm tra, vì vậy đã đưa ta trở lại dương gian. Ông nói thêm rằng trong 7 ngày qua, cùng ở âm phủ với ông còn có 5 nhà sư khác, nhưng kết thúc của họ rất khác nhau chân tu hay giả tu, thần linh đều thấy rõ. Nhà sư đầu tiên là Trí Thánh từ chùa Bảo Minh. Trong suốt cuộc đời của mình, ông chăm chỉ thiền định và ngộ gia đạo, kiên định tu hành nên có thể lên trời. Một nhà sư khác ở chùa Bát Nhã, ông ấy hết lòng vì kinh điển, lại có thể thành thục tụng niệm 40 quyển kinh Niết Bàn, nên cũng được lên cõi trời. Cả hai vị sư trên đều cống hiến cuộc đời mình cho con đường tu hành, không màng danh lợi nơi trần thế nên đã gieo được thiện quả là vào cõi trời. Nhà sư thứ ba là Đàm Mô Tối của Chùa Dung Giác. Những người theo ông nghe giảng có hơn 1.000 người và ông có thể đọc thuộc lòng Kinh Niết Bàn, Kinh Hoa Nghiêm và các kinh sách khác. Thoạt nhìn thì thấy đạo hạnh thâm sâu, nhưng lại bị Diêm La Vương trách vác. Diêm La Vương nói, những người giảng giải kinh thư luôn cho rằng người khác thua kém mình, nhìn mọi thứ một cách kiêu ngạo, đối với các nhà sư đó là hành vi không đúng đắn nhất. Điều ta xem xét là liệu ngươi có thể hay không thực tâm tu hành, ngồi thiền, tụ kinh, chứ không phải là ngươi có thể hay không giảng được kinh thư. Đàm mô tối vội vàng giải thích, từ khi bần tăng bắt đầu tu hành, chỉ thích giảng kinh, thật sự không quen tụ kinh. Cuối cùng, dưới sự áp giải của 10 quỷ sai mặc đồ đen, đàm mô tối bị đưa đi vào một căn phòng tối đen ở phía tây bắc. Tạc tượng Phật xây dựng chùa nhưng đều bị đọa địa ngục. Vị sư thứ tư là đạo hoàng của chùa Thiền Lâm. Ông đã tạc 10 bức tượng Phật trong cuộc đời của mình và tuyên bố đã truyền dạy cho bốn thế hệ thí chủ kế tiếp và cống hiến hết mình cho việc truyền bá Phật giáo. Nhưng Diêm là Vương lại nói, người xuất gia phải chuyên tâm giữ giới luật, hết lòng ngồi thiền và niệm kinh, không nên dính líu đến chuyện của thiên hạ, không làm ra những việc hữu vi. Người tạo 10 pho tượng Phật trong đời, rồi muốn mượn cách này đoạt tài vật của người khác, thì tâm tham lam sẽ càng mạnh. Tâm tham lam đã sinh ra thì nghĩa là tam độc chưa trừ, tức là chưa hề tu thành, vì vậy, đạo hoàng cũng bị áp giải vào phòng tối. Nhà sư cuối cùng là Bảo Minh của chùa Linh Giác, ông trước tiên bày tỏ rằng trước khi bản thân là một nhà sư, ông từng làm quan và cho xây dựng chùa Linh Giác. Sau đó, ông chọn từ bỏ chức quan để bước vào con đường tu hành. Diêm La Vương nghe xong liền tức giận nói lúc ngươi còn làm chức thái thủ, thường tham ô tiền bạc, phạm pháp và làm những điều phi lý. Giả mượn chiêu bài xây dựng một ngôi chùa, bóc lột người dân một cách bừa bãi, cho nên việc lập chùa linh giác tuyệt đối không phải là công lao của ngươi. Ngươi không cần phải vội vàng tự nhận công lao. Bảo Minh vốn tưởng rằng có thể trục tội, rốt cuộc nhận lấy kết cục là người thông minh nhưng lại bị người thông minh hại, đồng dạng cũng bị nhốt trong phòng tối. Bài học cảnh tình cho người thế gian Câu chuyện của Huệ Ninh sau khi đến tai Ngụy Thái Hậu, bà liền sai người điều tra. Kết quả đúng như lời Huệ Ninh kể, những ngôi chùa này thực sự nằm ở phía đông, tây và trung của kinh thành, và năm nhà sư đó đều là người có thật. Sau đó, Ngụy Thái Hậu đã mời 100 nhà sư có thể ngồi thiền, đọc kinh và thỉnh cầu họ làm lễ trong cung điện một thời gian. Đồng thời, một lệnh đã được ban hành, không cho phép mọi người mượn danh làm tượng Phật để quyên góp tiền trên phố, nhưng cho phép làm tượng Phật bằng tiền túi của họ. Kể từ đó, các nhà sư xung quanh kinh thành chuyên tâm ngồi thiền và tụng kinh, và không còn bị phân tâm vào các hoạt động khác. Nhà sư Huệ Ninh chết rồi sống lại này, cuối cùng đi vào trong núi Bạch Lộc, và bước vào con đường tu luyện xa rời thế tục. Quả báo thiện ác như hình với bóng. Cao Phụng Hàn khắc hồ lô giúp đỡ người mù xin ăn. Cao Phụng Hàn, 16831748 tự Tây Viên, hiệu Nam Thôn. Đến những năm cuối đời, ông còn được gọi là Nam Phụ Lão Nhân. Bởi vậy, người dân thời đó và người đời sau tôn kính gọi ông là Cao Tây Viên. Ông là một nghệ thuật gia kiệt xuất trong thời kỳ khang, càn thịnh thế. Ông là người học rộng tài cao, giỏi thơ văn và vẽ tranh. Hơn nữa, ông còn am hiểu tranh sơn thủy, tranh Trung Quốc vẽ hoa và cắt ấn. Nhiều con dấu của Trịnh Bản Kiều, một bậc thầy về thư pháp và hội họa vào thời điểm đó, đều do ông làm ra. Điều đáng quý nhất là ông có tấm lòng nhân hậu, biết cảm thông với những người nghèo khó, cơ nhỡ. Một ngày nọ, khi Cao Phụng Hàn đi ra ngoài, ông bắt gặp một người ăn xin bị mù. Ông nhìn thấy người ăn xin mặc quần áo rách dưới, tay cầm chiếc hồ lô để xin ăn từ những người qua đường. Tình cảnh trông vô cùng cơ cực và đáng thương. Cao Phụng Hàn sinh lòng thương cảm và muốn làm điều gì đó cho người ăn xin này. Lúc đó, ông không có một xu dính túi. Và ông không biết phải làm thế nào để có thể giúp đỡ người ăn xin. Khi nhìn thấy chiếc hồ lô trên tay người ăn xin thật đẹp, ông liền nảy sinh một chủ kiến. Cao Phụng Hàn đã đưa người ăn xin về nhà của mình và cho ông ấy một bữa ăn ngon. Sau khi ông ấy ăn xong, Cao Phụng Hàn rửa sạch chiếc hồ lô. Sau đó, Cao Phụng Hàn đã khắc lên đó một câu để nói lên tình cảnh khốn khổ của người ăn xin mù. Ông viết, trời đất tối sầm, con đường phía trước mù mịt, bước chân thật khó đi đến chân trời xa xăm. Không kêu nổi một bát cơm lót dạ, người ăn xin vô cùng biết ơn và từ biệt ông. Lúc bấy giờ, Cao Phụng Hàn đã rất nổi danh. Những giai thoại về người nổi tiếng thường thu hút sự chú ý của mọi người. Câu chuyện Cao Phụng Hàn khắc chữ cho người ăn xin mù như được chắp thêm cánh. Nó ngày càng được lan truyền rộng rãi và càng ngày càng trở nên thần kỳ. Mọi người đều muốn thấy chiếc hồ lô của người ăn xin này càng sớm càng tốt. Hơn nữa, câu văn của ông Tao Nhã, bút pháp thanh tú cứng cáp. Bởi vậy, người ăn xin mù này dù đi đến đâu, mọi người đều tranh nhau mời ông ấy đến dùng bữa mọi người chỉ cần mời cơm là có thể thưởng thức được tuyệt tác thủ công của Cao Phụng Hàn. Kể từ đó, người ăn xin này đã được đối xử tốt và cho ăn. Sau này khi người ăn xin qua đời, những người có lòng hảo tâm đã lấy tiền mai táng nhờ vào việc bán chiếc hồ lô này. Giấc mơ kỳ lạ của Cao Phụng Hàn Vào một đêm không lâu sau khi người ăn xin qua đời, Cao Phụng Hàn đã có một giấc mơ vô cùng kỳ diệu. Ông mơ thấy người ăn xin vào nhà mình và trịnh trọng nói, tôi đến đây chỉ có một mục đích là để báo đáp ân tình. Bởi vì, Ngài đã khắc một dòng chữ cho tôi. Vì thế, lúc tuổi già tôi đã tránh được cảnh ăn đói mặc rét. Thật kỳ diệu, cũng trong đêm hôm đó, người hầu già trong nhà của ông đã hạ sinh một cậu con trai trắng trẻo bụ bẫm. Cao Phụng Hàn nhận ra đứa trẻ này là hóa kiếp của người ăn xin. Do đó, ông đã đặt tên nó là Biểu Nhi, có nghĩa là hồ lô. Đứa trẻ này lớn và trở thành người hầu của nhà họ Cao. Cậu hầu Hạ Cao Phụng Hàn vô cùng tận tâm. Sự cống hiến của cậu ấy vượt xa những người hầu khác. Gieo nhân nào thì được quả nấy. Khi Cao Phụng Hàn nằm liệt giường do bệnh tật vào những năm cuối đời, mọi việc đi lại đều phải có người giúp đỡ. Lúc này, Biểu Nhi đã tận tâm tận lực hầu hạ cho ông. Dù sớm hay muộn, cậu cũng ở bên cạnh như hình với bóng, chăm sóc cho ông rất tỉ mỉ, chu đáo. Điều này khiến cho mọi người vô cùng cảm động. Biểu Nhi cũng thường xuyên dìu ông ra ngoài đi dạo, thư giãn. Hai người có thể nói là ân tình như cha con, tình cảm như ruột thịt. Những người biết chuyện này đều nói, Cao Phụng Hàn thực sự đã làm việc thiện mà nhận được thiện báo. Nhờ năm đó ông giúp đỡ người ăn xin, nên bây giờ ông mới có một người như Hiếu Tử chăm sóc ông vào năm cuối đời. Câu chuyện trên là một minh chứng về quả báo thiện ác. Làm người tốt sẽ được hưởng phúc báo, cho đi lại chính là nhận được. Nhân gian mê lạc, ai tỉnh ai sai. Tự cổ trí kim, không ít người có rất nhiều điểm khác biệt so với người bình thường. Thế gian lắm sân si phiền muộn, con người chìm đắm trong danh, lợi tình mà không nhìn ra lối thoát. Đối với một người đã giác ngộ thì đó là bể khổ, họ chỉ mong sớm ngày thoát nơi trần tục. Ai mới thật sự điên? Vào thời vua Tần Thủy Hoàng, một dân thường tên Phong Sĩ có đứa con trai vô cùng thông minh và dễ mến. Nhưng càng lớn, cậu bé càng có những điểm khác biệt so với mọi người. Khi mọi người đang hát, cậu bé lại bảo rằng họ đang khóc. Khi mọi người nhìn thấy màu trắng thì cậu lại nhìn ra màu đen. Khi mọi người ngửi thấy mùi thơm của nước hoa thì cậu lại chỉ ngửi thấy mùi thối vô cùng khó chịu. Khi mọi người thấy đồ ăn đắng ngắt thì cậu lại thấy chúng có vị ngọt. Tóm lại, cậu bé nhìn nhận về mọi sự việc trên thế gian theo một chiều hướng hoàn toàn đối lập với người bình thường. Chẳng bao lâu sau, người dân địa phương bắt đầu lan truyền tin đồn rằng con trai của phong sĩ bị mất trí Nghe được điều đó, và cũng cảm thấy hợp lý, ông vô cùng lo lắng về căn bệnh tâm thần của con trai mình. Phong sĩ nghe nói rằng, Đức Lỗ là vùng đất của chính nghĩa và uy nghiêm. Đây là quốc gia quy tụ nhiều cao nhân, thậm chí nhiều hơn cả tần quốc bội lần, hơn nữa khổng tử cũng sống tại nơi đó. Mang trong mình hy vọng rằng, khi đến lỗ quốc sẽ gặp được một cao nhân có thể chữa khỏi được bệnh của con mình, phong sĩ không do dự gói ghém hành trang và dẫn con trai lên đường. Trên đường đi, hai cha con băng ngang qua thành phố dài ưng y y. Tại đây, họ gặp được một cụ già đầy bí ẩn với mái tóc trắng. Cao nhân này là Lão Tử. Phòng sĩ kể lại bệnh tình của con mình cho Lão Tử nghe và bày tỏ lòng mong muốn tìm ra phương thức trị liệu cho con trai tại lộ quốc. Sau khi nghe xong câu chuyện của đứa bé, Lão Tử chỉ cười lớn và đáp Sao ngươi biết con mình bị điên? Thế gian này, không ai có thể phân biệt được phải trái đúng sai cả. Mọi người vẫn thường hay nhầm lẫn giữa thật và giả đó thôi. Lão Tử tiếp tục nói, tính tư lợi cùng nỗi sợ mất mát cá nhân, khiến mọi người nhận thức về thế giới theo chiều hướng đảo ngược. Đó mới thực sự là điên rồ. Vì tất cả con người trên thế gian đều mất trí, nên họ không nhận ra sự điên rồ của mình. Nếu bây giờ, toàn bộ người dân đều có những nhìn nhận như con trai của ngươi, thì ngược lại, ngươi sẽ bị coi là một kẻ điên rồ. Những cá nhân được tôn vinh là nhân tài của người lỗ lại chính là những người dối chính nhất. Họ cai trị quốc gia dựa trên những suy tính bốc đồng được nhiều người đồng tình, hơn là bằng đạo lý. Con trai của ngươi hoàn toàn minh mẫn, nhưng ngươi lại muốn để những người bị tâm thần chữa trị cho nó. Điều này chẳng phải rất nực cười hay sao? Con ngươi chẳng bị sao cả, hãy đưa nó trở về nước tần đi cảnh giới của một người tu luyện. Bạch ẩn Huệ Hạc 1686-1769 còn được gọi là Thiền sư Bạch Ngân, ông là một nhân vật tiêu biểu trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản. Gần nơi vị thiền sư sinh sống có một gia đình nọ, họ có một người con gái vô cùng xinh đẹp, nhưng cô ấy đã không giữ mình, mà có thai khi chưa cử hành hôn lễ. Vào thời đó, đây là điều không thể chấp nhận được, người dân địa phương sỉ nhục và yêu cầu gia đình nhất định phải điều tra chân tướng, truy tìm cho bằng được cha của đứa trẻ trong bụng cô gái kia. Vì muốn bảo toàn danh dự cho tình nhân, lại biết rằng cha mình là một người vô cùng ngưỡng mộ Bạch Ẩn Huệ Hạc, cô gái đã nhanh chóng bảo rằng chính thiền sư là người đã khiến cô mang thai. Ngay lập tức gia đình nọ lên chùa gặp Bạch Ẩn Huệ Hạc để khép tội. Khi nghe được sự việc, vị thiền sư rất thản nhiên và chỉ đáp lại nhẹ nhàng. Thật vậy sao? Sau khi đứa bé được sinh ra, gia đình cô gái đã mang đứa trẻ tới chùa và bảo với Bạch Ẩn Huệ Hạc rằng Đây, giống nòi hèn hạ của nhà ngươi đây. Tin tức nhanh chóng lan rộng, mọi người đều đến chùa để xì và, bôi nhọ và cho rằng vị thiền sư là một con sói đội lốt cừu. Bạch Ẩn Huệ Hạc vẫn chẳng hề bận tâm đến những lời chửi rủa, mà chỉ đặt tâm vào việc chăm sóc chu đáo cho đứa trẻ vô tội kia. Một năm sau, Cô con gái của gia đình nọ không thể chịu đựng nổi nỗi nhớ con, lương tâm cắn rứt bởi sự lừa dối và vu khống của mình. Cô đã thú nhận sự thật với phụ mẫu của mình. Phụ thân cô gái cảm thấy ăn năn hối hận vô cùng. Cả nhà họ đã nhanh chóng tới chùa để xin lỗi Bạch Ẩn Huệ Hạc. Sau khi nghe họ phân trần sự thật, vị thiền sư rất sẵn lòng trả lại đứa trẻ, và cũng chỉ nói vỏn vẹn một câu. Thật vậy sao? Nỗi oan khuất to lớn đến như thế, thì một người bình thường không thể nào chịu nổi. Vậy mà Bạch Ẩn Huệ Hạc đáp lại tất cả sóng gió chỉ bằng một câu duy nhất, ông không phân trần, không bất bình và cũng không hề oán hận. Đó chính là cảnh giới của người tu luyện, có thể bất động tâm trước thị phi cõi trần tục. Nhân gian mê lạc, con người không phân biệt được chân ngụy, chìm đắm trong giả tướng mà quên mất lối về. Trong biển người bao la, mấy ai có thể nhìn ra được nơi đây là bể khổ, con người chỉ hơn thua tranh đấu, để rồi chẳng còn gì khi nhắm mắt xuôi tay. Người xưa thường dạy, làm người phải chịu khổ một chút, hành thiện tích đức. Như vậy sau này mới có thể có cuộc sống tốt hơn, bởi gieo nhân nào ắt sẽ gặt quả đó. Tâm linh cuộc sống hy vọng sau khi xem xong video này, quý thính giả sẽ hiểu hơn về luật nhân quả, từ đó ước thúc cái tâm của mình, không tùy tiện tạo nghiệp để nhận quả báo về sau.